nói rõ về cái về về về về cái phrase thầy vừa nói về vấn đề cảm xúc à em thấy những công trình lớn nhất của trên thế giới những công trình nghệ thuật những công trình nó phải có cảm xúc nó phải có cái thứ nhất á, là cái đối với những công trình mà nghệ thuật văn học nghệ thuật nó phải có cái yêu cái đẹp vâng. nó phải có cái đam mê trong nghề bây giờ hỏi lại có em học sinh nào đi học trong một ngành mà mình cái đam mê cái ngành đó không hay chỉ nghĩ là đi học ra để kiếm tiền kiếm tiền rất khó để làm một đam mê Xin chào các bạn khán thính giả đã đến với chương trình talk show để tâm lý học dẫn đường và mình là host của chương trình ngày hôm nay mình là Bách um, còn một tháng nữa là sẽ đến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia với rất là nhiều bạn trẻ ờ, ở độ tuổi 18 này đang chuẩn bị cho kỳ thi thì chắc hẳn việc ờ, quyết định học ngành nào, trường nào luôn là những câu hỏi mà không có hồi kết và với mong muốn giúp các bạn trẻ đi qua những cái ngày tháng hoang mang trên hành trình hướng nghiệp và trong số talk show lần này thì Spiral đã rất là hân hạnh được mời đến chương trình tiến sĩ Lê Nguyên Phương, chuyên gia tâm lý và giáo dục tại Hoa Kỳ. À, xin để mình giới thiệu một chút về qua về về thầy Phương. Thầy Phương đã nhận bằng thạc sĩ tâm lý giáo dục và chứng chỉ hành nghề tâm lý học đường tại Đại học California State Long Beach à, và bằng tiến sĩ lãnh đạo giáo dục à, chuyên ngành tâm lý tại University of Southern California. Thầy cũng là tác giả của bộ sách dạy con trong hoang mang bộ sách được giải sách hay năm 2018 và hiện tại là người sáng lập ra công ty dịch vụ giáo dục tâm lý Minova. Chào thầy ạ, rất là vâng. mừng thầy đã đến với chương trình em rất vâng. vui được có buổi nói chuyện ngày hôm nay được cảm thầy. ơn bác và cảm ơn công ty Spider Room đã tạo nên một cái diễn đàn một cái sân chơi rất là thú vị với cái đề à, chủ với cái tên là để tâm lý học dẫn đường dạ. và quả thật à, tôi rất là hân hạnh à, đến đây để cùng tham dự vào cái à, kỳ đầu tiên này vâng hôm nay cũng là em phải tâm sự với thầy là đây là buổi đầu tiên mà em nhận vai trò là host ừ thế là đó là hân hạnh cho tôi em đã nói chuyện với thầy <laughs> em em em đã được vinh vinh hạnh nói chuyện với thầy rất là nhiều buổi um, nhưng mà trước cái máy quay ống kính và những đội ngũ ghi hình ở đây thì em vẫn cảm thấy uh, khá là khá là kiểu không được thoải mái <laughs> và hy vọng là mọi người sẽ tôi cũng hy vọng là quý khán thính giả của chương trình à, để tâm lý học dẫn đường của Spyroom à, cũng thông cảm với thầy trò chúng tôi à, cái điều chúng ta đến với nhau là cái sự chân thật chứ không phải là sự diễn xuất tuyệt vời Vâng. Và đây là những cái gì chúng ta biết chúng ta sẽ chia sẻ với quý khán thính giả của chương trình này. Vâng. À, thưa thầy để bắt đầu chương trình thì em muốn hỏi thầy là nếu chỉ còn một tháng nữa để chuẩn bị chọn ngành học thì thầy sẽ đưa ra lời khuyên và đề nghị gì cho các bạn trẻ để đảm bảo là cái việc đó nó tương đối chính xác và thành công và vì bởi vì đối với những cái bạn mà học sinh đang chuẩn bị kỳ thi uh, tốt nghiệp thì, thì chỉ còn đúng là một tháng nữa thì sẽ là bắt đầu rồi và qua đó thì các bạn cũng sẽ lựa được chọn cái hướng đi cho riêng mình um, với bản thân em thì um, cái hồi lớp 12 á thì thật sự là em cũng không hề có một khái niệm gì về việc chọn ngành chọn nghề uh-huh. em cảm thấy là mình học tốt um, Ờ, ngữ văn em cảm thấy mình học tốt là anh văn và em cảm thấy là trong các môn toán lý hóa thì em học toán được thì em sẽ chọn thi khối D uh-huh. thì uh, qua đây thì mong thầy là giải đáp cái thắc mắc đó uh-huh. quả thật cái việc mà chọn ngành chọn nghề trong cái thời đại mới quả là một cái thách thức đối với tất cả chúng ta nó là một cái dấu hỏi lớn cho không phải chỉ các em học sinh mà còn cho bố mẹ nữa tại vì nếu thời xưa chúng ta chỉ có một vài cái lộ trình nhất định là dạ. bác sĩ kỹ sư tôi còn nhớ là ở miền bắc này có cái câu gì đó là nhất y nhì dược tạm được bách khoa rồi chuột chạy đầu sao mới vào sư phạm <laughs> vâng. nghe rất là tội nghiệp cho cái ngành gọi là giáo dục của vâng. chúng ta nhưng mà bây giờ thời đại nó đổi khác bách là thấy đó có những bạn chỉ là đi du lịch toàn thế giới viết các blog về các món ăn vâng. địa phương nó có thể rất là nổi tiếng vâng. có thể là rất là giàu có và quan trọng nhất là họ sống hạnh phúc mỗi ngày đi làm không phải một cái chuyện mà phải là toát mồ hôi khổ sở bị boss chửi này nọ vân vân mà họ tìm được cái hạnh phúc mỗi ngày đi làm một cái niềm hạnh phúc cho họ thì chính vì vậy đó chúng ta còn một cần có một cái nhìn cởi mở hơn về vấn đề chọn ngành chọn nghề còn một tháng nữa thì các bạn làm gì tôi sẽ treo các bạn một chút á nghỉ ba ngày đi chơi thoải mái gặp bạn bè nói chuyện cho vui vẻ để đầu óc hoàn toàn thoải mái tự nhiên để mình hết tất cả cái sự lo âu khủng hoảng căng thẳng của cái áp lực học tập áp lực thi cử và áp lực chọn ngành chọn nghề với một cái tâm thái bình yên như vậy á, chúng ta sẽ bắt đầu một hành trình đi tìm lại bản thân mình xem thực sự đó cuộc đời của mình mình mơ ước cái gì Bây giờ khi nói chuyện với các bạn trẻ trong những cái chương trình tham vấn này nọ tôi thường có một cái ái ngại là các bạn trẻ không biết các bạn muốn gì. Thời à. xưa chúng ta ở Mỹ chúng ta có một cái khái niệm gọi là aspiration, ừ. tạm ừ. dịch là lý tưởng sống. Dạ. Tôi muốn thành một bác sĩ cứu nhân đội thế. Tôi muốn trở thành một cái nhà văn có những cái tác phẩm mà giáo dục con người. Tất cả cái đó các bậc bố mẹ đừng cho rằng đó là ảo tưởng tại vì các bạn vẫn trở thành mẫn mong ước là được gặp một vị bác sĩ mà dạ. chữa bệnh với cả tấm lòng chứ không phải chỉ là tính tiền không thôi phải không ạ dạ. mình vẫn mơ ước đọc một cái tác phẩm mà thực sự nó hay và nó chuyển hóa được làm rung động tận trong những cái tế bào sâu thẳm của mình dạ. thì như vậy những người như vậy đều có một cái vị trí trong xã hội dạ. và nếu con mình có ước mơ hãy để cho con mình thực hiện ước mơ cái ước mơ đó là một cái cái nguồn nội lực một cái suối nguồn ở trong tâm hồn của các em để mà sẽ đưa cho các em vượt qua những cái khó khăn trong cái cuộc sống kế tiếp là cái yếu tố về năng lực dạ. em đó cũng phải tự nhìn lại xem coi năng lực của mình là gì dạ. nhưng mà có một cái điều thú vị năng lực không phải là chuyện sinh ra đã có nó do sự rèn luyện em đồng ý ạ nó do sự học hỏi như vậy khi chưa thấy có năng lực trong lĩnh vực gì thì đừng có sợ hãi đừng có nói là ồ tôi kém cái này quá và nhất là chúng ta thời đại bây giờ với bao nhiêu cái phương cách học hỏi từ trên YouTube từ trên online vân vân thì thời xưa nếu mà kẹt ví dụ như kém toán vậy á, tốn tiền đi học kèm này nọ vân, Đúng và không dễ gì kiếm được những cái nơi mà dạy thì bây giờ cái kém cái gì vẫn có thể học cái đó và chắc chắn thời đại này không phải là thời đại của nó là con trai thì không nên giỏi văn con gái thì chắc chắn là dốt toán thí dụ vậy tức là những cái quan niệm hết sức là sai lầm dạ vâng đó những cái nghiên cứu bây giờ nói chương trình này chương trình tâm lý học nãy giờ nói thì nghe có vẻ không được khoa học theo nghiên cứu của giáo sư Carol Dweck đó là một cái giáo sư tâm lý học và giáo dục tại đại học Stanford từ bang California Hoa Kỳ cho thấy rằng đó là những cái học sinh những em nhỏ nào mà có cái tư duy gọi là fixed mindset tức là cái não trạng coi như đứng cứng ngắc nghĩ rằng trí thông minh và đặc biệt đó, nghĩ rằng trí thông minh là cho trời cho thiên phú thì sẽ không thành công và không phát triển được mà những trẻ có cái growth mindset tức là với một cái não trạng tin rằng trí thông minh có thể phát triển được hình như cuốn đó có dịch ra tiếng việt rồi đó cái gọi là dạ growth vâng. mindset vân vân cho nên đừng để những cái kỹ năng và năng lực giới hạn chúng ta thời xưa là bắt dựa chọn nghề hay chọn ngành học dựa trên một tiêu chí tức là một tuyến mà dạ. một tuyến đó là cái gì là tôi giỏi những ngành này tôi chọn ngành này đúng không nhưng mà còn một cái tuyến nữa là cái tuyến cái khát khao cái lý tưởng sống cái điều mơ ước của mình có thể mơ ước đó là nhiệm tại vì chúng ta đọc một cuốn truyện rồi đó có thể do chúng ta xem một cuốn nào đó nhưng mà nó huôn đúc lại nó sẽ là cái nguồn độc lực có một câu chúng tôi cá nhân tôi là một chuyên gia tâm lý tôi ghét nhất cho rằng cảm xúc là cái sự cản trở của trí tuệ không đúng cảm xúc chính lại là động lực để đẩy con người đạt những cái đỉnh cao nhất ở trong cuộc sống này vâng ừ. em cần thầy nói rõ về cái về về về về cái phrase thầy vừa nói về vấn đề cảm xúc hả em thấy những công trình lớn nhất của trên thế giới những công trình nghệ thuật những công trình nó phải có cảm xúc nó phải có cái thứ nhất á, là cái đối với những công trình mà nghệ thuật văn học nghệ thuật nó phải có cái yêu cái đẹp vâng. nó phải có cái đam mê trong nghề bây giờ hỏi lại có em học sinh nào đi học trong một ngành mà mình cái đam mê cái ngành đó không hay chỉ nghĩ là đi học ra để kiếm tiền kiếm tiền rất khó để làm một đam mê có người ta có những cái giá trị cốt lõi hơn nữa để mà nó làm cho cái động lực đẩy về phía trước Đúng và thật sự chỉ cần giỏi trong ngành của mình sẽ kiếm được tiền chứ không phải là ngược lại chỉ có một số ngành mới kiếm ra tiền vâng. đó là như vậy và dĩ nhiên cũng phải sự chọn lựa coi cái ngành đó trong cái giai đoạn này nó đã phát triển như thế nào và dự đoán được trong tương lai thì cái đó là một cái vấn đề nghiên cứu thị trường ừ. Uh-huh. em đọc trong cái, cái cuốn 21 ờ, bài học cho thế kỷ 21 đó ừ. người ta có nói với cả em không nhớ được số liệu chuẩn xác người ta nói là có thể sống trong tương lai khoảng 10 năm nữa thôi ừ. thì 62% các cái ngành nghề nó sẽ bị triệt tiêu và ừ. bị thay thế bởi máy móc chẳng hạn. Ừ. Um, thầy nghĩ sao về cái nhận định đó? Tôi nghĩ điều đó hoàn toàn có thể xảy ra và và đó là một cái nguy cơ thách thức lớn nhất đối với những nghề mà quá đơn giản. Những và... Vâng. nghề nghề chúng ta gọi là nghề đơn giản. Đầu tiên sẽ là những nghề tay chân. Thời xưa bây giờ có một cái là data entry. Thật sự bây giờ chỉ hệ thống tự động nó đã thu nhận được tất cả dữ liệu và tự phân tích rồi. Vâng. Thậm chí bây giờ nói về cái AI của thời đại 4.0 mà chúng ta nói tới như kiểu Việt Nam mình cũng đã thời đại 4.0 rồi thì thiên xưa xin thưa là không. Bây giờ thầy sẽ bước vào một cái bệnh viện mà có 4.0, có AI hết. Vâng. Thì thầy đau con mắt. Thầy sẽ vào và thầy chỉ nằm trên đó bấm nút một vài cái thao tác nó sẽ tự động nó khám mắt cho mình khám mắt tự đo lường song song sẽ đặt bàn tay lên nó sẽ tự trích máu ra để thử rồi sau đó nó sẽ đưa ra một cái kết luận và kết luận này là tổng hợp của máy móc học từ các chuyên gia hàng đầu trên thế giới để dẫn tới một kết luận là có nên mổ hay là không nên mổ và phải chữa trị như thế nào trong khi còn chúng ta còn dựa vào con người thì còn vào kinh nghiệm tri kiến tri thức và đặc biệt là cái vị bác sĩ đó mỗi năm có đi tu nghiệp hay không còn trong khi máy thì nó cập nhật liên tục một cái ca mà xảy ra ở Brazil một ca xảy ra ở tại Đài Loan chẳng hạn nó có thể à. cập nhật ngay tức khắc cái sự thành công của ca đó và rút ra cái kinh nghiệm ngàn liền ngay tức khắc dạ. thì ngay như một vị bác sĩ giải phẫu máy còn thay thế được huống gì là chúng ta thì như vậy ta phải suy xét lại những cái gì mà cần cái human touch cái mà chạm vào con người vâng. máy không thể chạm được thì khi đó đó là những ngành nghề còn có khả dụng trong vòng 60 năm tới 21 năm tới hay là ai biết được 5 năm tới uh-huh. em nghĩ là cái um, cái thời đại bây giờ thì cái technology đã thay đổi tức là cái cái phần phần công nghệ đã uh-huh. thay ừ đổi khá là nhiều cái cách con người ta suy nghĩ về cái việc chọn ngành chọn nghề trước đây uh-huh. thì ừ em thấy là rất là ít người các bạn trẻ ít rất ít các bạn trẻ chọn con đường kiểu mình sẽ đi theo làm blogger mình đi theo làm uh, một KOL mình uh-huh. sẽ đi ừ theo làm YouTube uh-huh. nhưng mà bây giờ có rất nhiều bạn trẻ mà em thấy uh, họ rất là tài năng uh-huh. họ đã chọn những cái con đường khác xa so với những cái con đường mà bố mẹ họ đã từng đi uh-huh. như ngày xưa uh-huh. đấy thì uh, theo thầy thì cha mẹ có cần phải update cái công nghệ đấy không để có thể theo kịp để chuẩn bị cho con cái cho tương lai chắc chắn là cha mẹ muốn đồng hành với con cái vâng. và cái đó là cái câu cửa miệng mà khi tôi về Việt Nam nói chuyện với phụ huynh hay là trong những cái khóa về à, thí dụ cùng tin trưởng thành những cái khóa học như vậy đó của công ty Minerva Education thì bao giờ cũng là gặp những cái bậc cha mẹ nó cùng đồng hành với con dạ. thì muốn đồng hành ít nhất mình cũng phải biết là cái con đường nó không nhất thiết là phải biết tới chỗ này phải quẹo phải quẹo trái nhưng mà ít nhất là phải biết cái định hướng cái hướng đi nó như thế nào và cái điều đó mới là điều quan trọng cái điều thứ hai nữa khi chúng ta nói đồng hành với con đó thì cha mẹ không phải chỉ là cầm cái bản đồ để biết cái hành trình đó mà còn phải là sự hỗ trợ con cái trên con đường đó vâng. chúng ta tình nguyện là một cái người đem theo một cái khăn mát khi con nó nóng nực đem theo một chai nước khi con nó khát và sẽ động viên con để tiếp tục trên con đường đó có vâng. một cái điều chắc chắn chúng ta không thể đi thay nó được chẳng hạn bây giờ nó vào nó chọn một ngành nào đó không lẽ chúng ta cùng học với nó sao và thời xưa nhớ cha mẹ chúng ta toán lớp 4, lớp 5 nhiều khi bố mẹ phải dạy kèm đúng không ạ đúng rồi. nếu mà tới mức lên học vi phân tích phân bố mẹ nào mà đủ khả năng để dạy kèm mà thú thật với các bạn <laughs> ngoài kia các bạn nhớ tới cái chuyện mà bố mẹ ngồi dạy cho chúng ta kèm học thì nhiều khi nó là một cái ác mộng nữa hơi cực hình <laughs> đúng rồi ông cầm cái roi bên cạnh ông cứ tại sao tao dạy mày dốt thế rồi mà không hiểu mà còn cực hình nữa cho nên ở đây bố mẹ không làm công việc đó mà bố mẹ chỉ hiểu cái định hướng của con bố mẹ có thể là cung cấp phương tiện cho con và bố mẹ điều đặc biệt là hỗ trợ tinh thần của con phải tin con tin con để dần dần giao cho con cái quyền tự chủ tự quyết tự chủ thì nó sẽ tự lập cái tiến trình nó sẽ vậy tự quyết tự chủ và tự lập tự quyết là gì tự quyết định được những việc trong đời sống vâng. chứ không phải bố mẹ quyết định dùng vâng. với cái chuyện đó rất là dễ dàng nếu cái chuyện thí dụ như buổi sáng này con ăn gì bánh mì hay là à, mì gói những cái chuyện nhỏ nhỏ giữa hai cái tức là chọn multiple choice ấy. đầu vâng. tiên là hai sự chọn lựa vâng. sau đấy con lớn lên đây đang nói về trẻ năm sáu tuổi lớn vâng. lên một chút á mình sẽ có sự chọn lựa là multiple choice tức là abc quad đó là vâng. con sẽ tự đánh giá pro and cons ưu điểm và khuyết điểm dần dần con sẽ tự quyết định những điều trong cuộc sống khi quyết định được rồi nó sẽ mới tự chủ được nó ừ. sẽ làm chủ cuộc sống mà làm chủ á, đầu tiên phải là làm chủ bản thân vâng. xong đến làm chủ cái thế giới xung quanh của mình vâng. và khi đó nó tiến tới nó tự lập tự lập mình chỉ nghĩ tới cái khía cạnh là tự chủ về tự lập về tài chính vâng. nhưng mà còn vấn đề sự nghiệp và sự nghiệp không đơn thuần là tôi ra tôi có một cái bằng cấp gì đó mà là sự nghiệp là sự nghiệp thí dụ như cá nhân thầy viết một cuốn sách là một sự phần của sự nghiệp Vâng. đi giảng dạy là một cái phần sự nghiệp vâng. để mà mình thấy cái di sản của mình nó để lại lại cho thế hệ đời sau thì đó mới là sự nghiệp thì cái đó mới là ý, ý nghĩa nhất của chữ tự lập ừ. đó là vậy khi mà nghe cái thầy vừa mới giải thích cái cái phần tự quyết tự vừa rồi thì em thấy khá là hay tại vì em cũng có suy nghĩ như vậy nếu mà em muốn dạy cho con cái của em chẳng hạn tức là em luôn luôn muốn hướng dẫn cho các bạn là độc lập tự do và hạnh phúc ừ. bất kể giới tính uh các bạn phải luôn độc lập ở trong suy nghĩ uh độc lập ở trong cái hành động và quyết định của mình uh và hiểu được rõ ràng cái nguyên nhân và kết quả của mỗi cái hành động đó uh à, tự do tự do về về về về cái suy nghĩ của mình tự do về tài chính cũng là một uh một, cái khoảng và như thế thì mới là mới là hạnh phúc mới, mới, mới dẫn đến là một đâu đó là một cái hạnh phúc bởi uh vì hạnh phúc thì em nghĩ là mỗi người nó có một cái sự hạnh phúc nó nó nó, nó khác nhau nhưng mà chính những cái độc lập những cái tự do mà mình đã cố gắng để mình đạt được uh-huh. thì ừ một phần nào đó nó sẽ dẫn cho mình những cái thứ mà nó hạnh phúc nó đến và trong cái phần mà thầy vừa mới chia sẻ cho các bạn lớp 12 khi mà năm cuối cuối năm cuối cấp mà còn một tháng nữa cần chuẩn bị cái gì thì em thấy cái phần các bạn hãy dành ra ừ. ba ừ. bốn ngày để mà đi nghỉ ngơi đi gặp gỡ bạn bè đi trò chuyện cái phần đấy là rất là hay à. sau đó là có thể là một thời gian tùy theo chúng ta tự tìm hiểu chính mình vâng. tự tìm hiểu chính mình nó là một cái nỗ lực để phân tích và đánh giá bản thân mình vâng. để xem thật sự đó là mình muốn cái gì trong đời sống cái aspiration lý tưởng sống của mình là dạ. gì những cái giá trị sống như thế nào thí dụ như bây giờ tôi không muốn là làm hại người khác nhưng mà bây giờ tôi lại muốn làm một cái kỹ sư để điều chế độc dược hay là điều chế thuốc lá chẳng hạn thì có phải là làm hại người khác không cho nên cái hành trình đó mà có cái mô hình có thể chút là chút nữa chúng ta nói chút là ikigai thì nó còn thiếu một cái là cái core values à, vâng. một cái giá trị cốt lõi của cái hành trình hành trình đó nữa và điều thứ hai á, nếu nhìn một cách này nè chúng ta thường nghĩ chọn ngành chọn nghề á, chúng ta nhìn về tương lai nhưng mà có ai tiên đoán được tương lai cái điều quan trọng á, là em biết là gì nhìn lại quá khứ nghe có phải nghịch lý không nhưng mà khi em cần phân tích và đánh giá con đường em đi qua để hiểu được cái giá trị cốt lõi hiểu được những cái khát vọng giấc mơ của em em phải nhìn là quá khứ để biết là trong quá khứ em đã có những ước mơ gì mà ước mơ đó vì một hoàn cảnh nào đó nó đã lụi tàn bởi một cái lời hắt hủi của bố mẹ hay một cái sự chê bai của thầy cô mà đâm ra mình làm cho mình tự nghi ngờ chính mình cho nên cần phải nhìn lại quá khứ rồi quá khứ nữa là mình sẽ xem những chuyện gì mình làm thành công và những gì cái mình làm thất bại thí dụ như bây giờ một cái cụ bán cảm nhớ lại là lúc lớp 6 mình đem những cái đồ vật trong nhà mình vào đồ dư trong nhà mình đem mình bán hay là mua <laughs> ở chỗ này bán chỗ kia cho à. mấy đứa trong lớp thì như vậy ngay từ nhỏ nó đã biểu lộ cái khiếu kinh doanh rồi phải không ạ thì à. tại dạ. sao không tận dụng cái đó sẽ có một cái nghề tổng hợp sau đó mình xem tất cả khía cạnh mình lập thành một cái bài toán và tổng hợp lại à lúc trước tôi đã làm những cái này tôi thích làm cái này nè và tôi làm đã thành công nè Vâng. Rồi bây giờ tôi có những ước mơ này, giá trị cốt lõi về tôi cộng lại thì có những ngành nghề nào mà đáp ứng được tất cả những vấn đề đó. Ừ. Cho nên hành trình chọn nghề nghiệp lại là một hành trình nhìn về quá khứ chứ không phải nhìn về tương lai. Nhìn về quá khứ để biết rõ mình để mình muốn làm cái gì. Rồi chỉ khi mình cần làm giỏi cái đó thì mình sẽ thành công. Và nên nhớ là trái đất bây giờ nó rất là nhỏ. Trái đất phẳng mà. Được dạ có một những ngành nghề thường à, khi cái gai nói tới cái chuyện là xã hội được sử dụng nhưng mà chúng ta nghĩ tới là chỉ có đất nước Việt Nam thôi nổ các bạn trẻ bây giờ với cái ngành nghề đó nhiều khi là phải đi học ở một cái quốc gia khác đi làm ở một quốc gia khác mà vâng. đâu có sợ phải xa cách bố mẹ một tháng vẫn có thể về làm về đi về thăm nhà được một lần mà tất cả phương tiện càng ngày nó sẽ ngắn trái đất là càng ngày nó càng thu nhỏ lại cho nên đừng nghĩ cái sở dụng của chúng ta là phải làm học trường gần nhà kiếm việc gần nhà mà hãy nghĩ rằng trái đất này là hành tinh của chúng ta à. ừ. à, thưa thầy bàn về cái chủ đề hướng nghiệp thì cũng ừ. có rất là nhiều các các cái tranh luận thú vị nên trước khi mà mình đi sâu thêm vào cái chủ đề chính thì em rất là muốn hỏi nhanh thầy một vài câu hỏi ừ. ví dụ như là mình nên chọn ngành theo tính cách hay là theo năng lực Ờ, mình nên chọn ngành theo nhu cầu tiềm năng phát triển hay là theo mong muốn của bản thân ừ. và một phẩm chất mà ngành nghề nào cũng cần có mà thầy muốn đưa ra lời khuyên cho các bạn trẻ là gì có một cái lối tư duy gọi là tư duy biện chứng bạn nào thích tiếng Anh thì có thể tra cái chữ dialectical thinking là cái nhìn tổng hợp vượt lên trên tất cả cái sự đối lập giữa hai thái cực bây giờ các bạn hỏi là dựa vào tính cách hay là dựa vào năng lực vâng. đúng không ạ tại sao không phải là cả hai quan trọng là mình hiểu tính cách của mình là gì và năng lực của mình là gì vâng. tại năng lực nó bao hàm là tiềm năng nữa vâng. vẫn có thể là năng lực vâng và nhiều khi có những năng lực tiềm tàng đó mà chúng ta gặp cái môi trường chúng ta mới phát huy ra Đúng với sức ép chúng ta mới phát huy ra cho nên đừng ngại về cái chuyện đó khi mà nghĩ thấy những cái ngành nghề mình chưa có năng lực hay là những kỹ năng mà mình chưa có đó vâng. cụ thể là vậy về tính cách không đơn giản là có thể nói tôi tính cách này tôi cái tính cách kia đúng không? chính vì cần cái thời gian để tìm hiểu đúng. chính mình phải cọ sát trong nhiều môi trường nó mới bật ra cái tính cách của mình nhiều khi mình tưởng can đảm lắm nhưng mà tới khi gặp khó khăn mình trở hèn thành hèn thì sao tính cách tôi thích làm việc với máy móc nhưng mà mỗi lần ngồi với bạn bè nói nói chuyện thì tôi cảm thấy hăng say hào hứng có nhiệt huyết vâng. thì như vậy rõ ràng tính cách chưa phải là chưa chắc là đã tính cách hướng nội chưa phải là làm việc với máy mà đôi khi là làm việc với con người có những cái bài mà trắc nghiệm về tính cách đó, thì các bạn có thể tìm thấy nhưng là thí dụ như là những cái bài mà các bạn sẽ xem coi đó, tôi thích làm việc với máy tôi thích làm việc với một người tôi thích làm việc với nhiều người hay vân vân cái câu hỏi thứ hai của bách cũng là như vậy nó cũng đưa ra hai thái cực thì hãy suy xét ở mỗi cái thái cực cho kỹ rồi tổng hợp có cái nhìn tổng hợp Đấy. Vâng tốt hơn còn cái câu cuối hỏi cuối cùng của bác đó nếu vậy thì có một cái đặc đặc tính gì Đấy. Vâng. để mà chúng ta có thể thành công trong mọi ngành nghề đúng, đúng không tôi sẽ đưa ra một số tình từ thứ nhất là đam mê passion passionate đam mê về một cái vấn đề gì không có đam mê thì đừng nói tới cái chuyện học hay chuyện làm là tại vì á không có đam mê thì chuyện gì mình làm nó cũng trở thành một cái gánh nặng Đã. Dạ. còn khi đam mê thì mình cảm thấy là mỗi ngày thức dậy mình sẽ thích thú hứng thú để làm cái chuyện đó thì như vậy cái đam mê là cái đầu tiên thứ hai ba chữ tôi sẽ gộp chung lại với nhau ý chí nghị lực và kiên trì ý chí nghị lực và, và kiên trì chúng ta ghép chung lại với nhau để cái là khó khăn cuộc sống nó không phải là đơn giản nhất là những gia đình mà điều kiện vật chất quá dễ dàng trong thời đại này thì sẽ có cái hiện tượng là chúng ta muốn cái gì chúng ta chỉ cần nhíu mày nhăn mặt là bố mẹ sẽ đặt lên cái đĩa bưng tới cho chúng ta thưa cuộc đời nó không dễ dàng như vậy ừ. sẽ tới lúc chúng ta đi làm sẽ gặp những người sếp khó chịu công việc thách thức vượt ra ngoài khả năng của chúng ta và ngay cả cái mà tự à, lập xây dựng một cái công ty riêng startup cho mình dạ. cũng có những cái khó khăn phải có những cái buổi mà phải gọi là chạy nước mắt để mà thấy rằng và tự nghi ngờ vào bản thân mình thì nếu không có cái ý chí không có cái nghị lực và không có kiên trì thì sẽ không đi xa được đó là yếu tố thứ hai cần có để thành công em vừa mới nghĩ ra một câu hỏi ừ. um, thầy tìm được cái đam mê của mình với cả ngành tâm lý này ừ. thì bắt đầu từ bao giờ và em được biết là thầy đã có 20 năm ừ. theo đuổi từ các bậc tiểu học cho đến bậc đại học thầy làm rất là nhiều phần tham vấn là tư vấn về mặt tâm lý như thế ừ. em biết là những cái người mà làm tư vấn và tham vấn tâm lý các chuyên gia tâm lý như thế thì họ sẽ gặp rất nhiều những cái thứ mà em em nghĩ là những cái nó thế nào nhỉ nó hơi bị đen tối nó hơi bị tăm tối bởi vì ừ. một số người nó sẽ kể ra những cái câu chuyện mà uh-huh. sự nếu mà mình nghe xong là mình sẽ bị ám ảnh đúng rồi như em em sẽ đọc một cuốn sách nào đó hoặc là nghe một câu chuyện nào đó một người kể lại và em được chứng kiến thì em rất có thể mang theo cái nỗi ám ảnh đấy của em uh-huh. và làm thế nào để thầy tìm được đam mê và từ bao giờ thầy tìm được cái đam mê như thế là trong uh-huh. cái ngành của thầy đam mê rồi cái khái niệm em nói thứ hai lại là một câu hỏi khác Ừ. trong dạ. cái phần vừa rồi em đã đặt hai câu hỏi ừ. <laughs> cái đam mê thứ nhất chỉ có một cái rất là đơn giản thôi các bạn có biết là theo thống kê đó thì à, trên 50% những bạn mà đi theo ngành tâm lý học là đều có những vấn đề về tâm lý. Ồ, oh, ok. <laughs> Vậy cho nên tôi khuyến khích các bạn nào mà thấy mình có vấn đề tâm lý thì hãy chọn <laughs> ngành tâm lý học. Tại vì khi đó các bạn sẽ đối diện một cái điều là như thế nào. Tôi muốn chữa lành cho chính mình và tôi muốn chữa lành cho người khác cái tâm lý cái cốt yếu nhất là vấn đề chữa lành yeah. Dạ. dĩ nhiên đó nói như vậy thì nó hạn hẹp các ngành nghề của tâm lý quá tâm lý bên cạnh đó, nó có cái là ngoài vấn đề chữa lành của tâm lý lâm sàng tâm lý tham vấn tâm lý học đường này nọ vân vân nó còn những cái như là tâm lý pháp y vâng. nó liên quan tới ngành criminology tức là nghiên cứu tội phạm đó nó có tiên tâm lý súc vật thì sao animal psychology à. đó nó của basic research là nghiên cứu những nghiên cứu căn bản nó có vấn đề tâm lý doanh nghiệp dạ. để mà động viên nhân viên làm việc khen thưởng hay chọn người vào đúng cái vị trí công công việc chúng ta có IO psychology, industrial organizational psychology những ngành như vậy cho nên nó rất là rộng nhưng mà riêng cái quay trở lại cái câu hỏi của Bách đó, cá nhân tôi nó đặc thù như thế này tôi bị suyễn từ năm 2 tuổi và tới năm mà 10 tới năm 21 22 tuổi vẫn tiếp tục bị suyễn đó thì tình cờ có một ông bác sĩ nói với tôi lúc đó là tôi còn Việt Nam chưa đi hoặc chưa đi Mỹ ông nói là cái bệnh của cháu dường như đó là do cháu ảnh hưởng bởi tâm lý mỗi lần tâm lý cháu biến động thì cháu à. lên cơn suyễn chứ không phải do những yếu tố Điều ngoại là nữa à. ừ. đó thời tiết hay là ăn uống hay là gì đó vân vân nữa hay là dị ứng nữa mà mỗi lần cháu xúc động hay là những căng thẳng hoặc là tức giận thì cái nguy cơ bị lên cơn suyễn nó nặng hơn nó làm cho mình tò mò và trước khi đi Mỹ thì tôi cũng có học ngành à, đông y cũng chút biết chút võ vẽ thuốc bắc thuốc nam rồi châm cứu rồi vân vân vâng. nhưng mà tôi thấy tôi không thích chữa trị vấn đề thể chất của con người bằng chữa trị tâm hồn của con người và có một cái khao khát mình muốn hiểu tại sao một người lại làm cái hành vi đó bối cảnh hai người giống nhau nhưng mà ở người này họ hai họ lại họ làm hai hành vi khác nhau những cái yếu tố gì thì muốn giải thích tất cả về hành vi của con người là vấn đề tâm lý và trước đó thầy chưa hề có thầy chưa hề có một khái niệm nào về tâm lý là gì vâng. oh, cái điều này thì đây là cái xin lỗi là cái thiệt thòi của à, học sinh sinh viên miền Bắc là à, okay. tôi ở lớn lên ở miền Nam Vâng, thì trước năm 1975 đó là lớp 11 và lớp 12 chứ không phải đại học nha lớp 11 12 đặc biệt là ban các ban á, đều có dịp học về luận lý học và tâm lý học ừ. đều có thể có cái bộ môn đó để chọn trong các, các uh, môn học rồi dạ. còn riêng cái ban mà gọi là văn bây giờ sau này mình gọi là văn sử địa hay là hán văn cổ văn á dạ. có thể học thêm được siêu hình học và Ồ. đạo đức học tổng cộng có 4 môn mà thời đó họ gọi chung là triết dạ. chứ họ không gọi đó là khoa học xã hội hay nhân văn mà gọi chung là triết và học từ lớp 11, 12 là đạo đức học, siêu hình học, tâm lý học và luận lý học. Luận lý học là logic, tâm lý học psychology các bạn biết là đạo đức học là ethics và siêu hình học là metaphysics. Ừ. Để tìm hiểu về bản thể của vũ trụ, bản thể của con người, ờ, về thuyết bất tri, rồi vân vân là metaphysics em thấy đấy là một cái lợi thế khá là lớn nhá tại vì nếu mà được tiếp xúc sớm như thế thì một số người sẽ có những cái suy nghĩ rất khác về cuộc sống uh-huh. đặc biệt là phần chắc chắc em thấy là cho nên là trong một số những cái buổi à, em nói chuyện với một số các bạn trẻ mọi người cứ hay cho em cứ hỏi em là có lời khuyên không em em không thích khuyên lắm em chỉ nói là ừ, thật sự là trong cái với cái ý kiến chủ quan cá nhân của anh chẳng hạn thì anh cảm thấy là cái việc mà mình đọc ừ, triết học và mình có những cái suy nghĩ thì nó đã khiến cho cái cuộc sống này nó rộng mở hơn rất là nhiều ừ, và đấy. rõ ràng là mình nhìn nhận ừ, nhìn nhận những cái mặt khác nhau của cái cuộc ừ. sống và cái sự thay đổi của thời đại này nó rất là khác và từ đó ấy, thì nó cho những mình những cái suy nghĩ để mình dẫn đường để mình làm đúng hiểu đúng uh, em thấy đúng là đây là một số những cái thiệt thòi cho các bạn mà học sinh mà nếu mà đang còn độ độ tuổi rất là còn trẻ nhưng mà lại còn chưa được tiếp xúc với những cái, cái... hoàn toàn đồng ý với bác mặc dù nhiều người sẽ xem cái chuyện đó là quá khó đối với tuổi trẻ nhưng mà thật sự tôi tin vào cái năng lực và tôi tin vào sự thông minh của giới trẻ bây giờ giới trẻ bây giờ rất là nhạy cảm và cực kỳ thông minh chứ không phải chỉ có không có chúng ta nhiều khi chúng ta không tạo điều kiện con em chúng ta phát triển chúng ta thích dẫn dắt tôi rất ghét nhất cái chữ dẫn dắt chỉ có bò mình mới dắt thôi chứ còn con người chỉ có hướng đạo hướng dẫn chứ không có là là dẫn dắt đó thì thậm chí thời xưa có chữ khải đạo nữa thì nó miền Nam có chữ khải đạo dạ. counselor thời xưa dịch là giáo viên khải đạo à nó à. rất là thú vị cái chữ vâng. khải minh là làm cho nó sáng lên khải đạo là cho họ thấy trình bày cho họ thấy con đường ừ, vâng. đó thì cái đó thì tôi hoàn toàn đồng ý là vấn đề triết học chứ không khó bây giờ chắc là bác đọc rất nhiều sách bác biết có những cái cuốn sách gọi là triết học cho trẻ con phải không ạ em thấy em, em thấy ở bên kia nhất là bên nước ngoài ấy, ừ. có những cái cuốn sách giúp cho các bạn trẻ các bạn trẻ con ấy, ừ. tiếp xúc rất nhiều một trong những cuốn đó thì em thấy thế giới của Sophie chắc ừ. thấy, cũng biết. Ừ. đấy là một trong những cái quyển mà lần đầu tiên em đọc em cảm thấy là ừ, tại sao ừ. lại có một tác giả mà có thể truyền đạt những cái thứ như thế này đến với các bạn trẻ một cách nó dễ dàng như thế uh-huh. vì rất là nhiều những cái hiểu biết của các bậc minh triết từ uh-huh. ngày xưa đấy ạ chúng ta sống trong cái thời đại mà tư tưởng không còn độc quyền của một cái tầng lớp nào trong xã hội nữa cái tính chất dân chủ của tri thức nó mở rộng tới mức là chẳng hạn chúng ta có Wikipedia chúng ta có những cái thư viện hoàn toàn miễn phí để mà đó và nhiều người còn thậm chí là vượt lên luật pháp <laughs> để mà mở những cái thư viện cho chúng ta đào sách xuống hoàn toàn nghĩa là miễn phí và cái Google mà Scholar chẳng hạn muốn vâng. search vào trong những cái bài nghiên cứu đó thì chúng ta sẽ có tri thức không biên giới và tri thức nó được dân chủ hóa quần chúng hóa tới mức tối đa thì tương tự như vậy nói tới quay trở lại vấn đề triết học tập và triết học chỉ là gì chúng ta tư duy về thân phận chúng ta tư duy về cuộc đời của chúng ta để định hướng chúng ta quay trở lại cái nội dung là hướng nghiệp chọn ngành chọn nghề này nói vậy chúng ta biết được chúng ta khao khát mong muốn và định hướng cái cuộc sống của chúng ta như thế nào chúng ta hãy đi trên con đường đó thì cái đó là phải có tư tưởng vâng. phải có triết học và triết học không phải là một cái gì khó khăn cả vâng. như là các bạn vẫn lầm tưởng đúng không? em em thấy mình tiếp cận dưới một góc nhìn nó nhẹ nhàng hơn với ừ. các triết học thì thì thì thì nó sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn đối với mình trong tâm lý học đó đây là cái chỗ giao thoa giữa tâm lý học và triết học này nó có một cái khái niệm gọi là identity à mà nhà tâm lý học phát triển gọi là tâm lý xã hội là Eric Erikson đó Dạ. ông ta cho rằng ở mỗi giai đoạn chúng ta có một cái vấn đề tâm lý xã hội chúng ta cần phải giải quyết thì ở cái tuổi thiếu niên đó là cái tuổi mà chúng ta chuẩn bị chọn ngành chọn nghề đây nè có một cái vấn đề chúng ta cần giải quyết là vấn đề identity Identity đã được dịch là danh tính, đã được dịch dịch là bản sắc, riêng tôi sẽ dịch là căn tính. Căn là cái rễ. Vâng. Đó, tính đây không phải là chỉ là cái tính chất mà nó là cái bản chất của một sự vật. Đó. Thì căn tính chính là cái mà gốc rễ bản chất của chúng ta. Thì đó, nghiên cứu của giáo sư Marcias cho thấy là có bốn loại bốn hành trình đi trên cái con đường căn tính. Đó là vô tri về căn tính đó là một cái dạng gì cái dạng gọi là bố mẹ đặt đè hết rồi à, tôi lớn lên là tôi nam thì tôi lấy vợ nữ tôi lấy chồng lấy chồng xong lấy vợ xong phải có con có con xong rồi tôi phải đi làm đi học đi làm tất cả cuộc sống chúng ta nghe xã hội định đoạt cái gì chúng ta hay bố mẹ định đoạt chúng ta làm theo cái đó thì cái đó có nghĩa là chúng ta không khám phá và chúng ta cũng không quyết định về cuộc sống của chúng ta cái tự quyết á, khi nãy nói đó dạ. thì cái đó là Masias gọi là vô tri về căn tính vô tri về căn tính rồi okay. cái kế tiếp thứ hai là trì hoãn về căn tính tức là mình đây đây là những cái bạn trẻ khám cái gì cũng muốn khám phá ngành nghề nào cũng thử hôm nay muốn chơi skateboard mai mốt muốn chơi uh, muốn chơi uh, violon rồi mai mốt nghĩa là vậy nhưng mà mãi không quyết định là tại vì sợ vâng. hoặc là chưa có một cái sự tri thức làm nền tảng để tôi quyết định là tôi thử nghiệm xong rồi bây giờ tôi sẽ chọn ngành này tôi sẽ chọn nghề này đó em... là sự trì hoãn về căn tính và em... dĩ nhiên nó có cái tiếp theo nữa đó là cái cuối cùng là thành tựu về căn tính mình bỏ qua một cái thì, thì cái cuối cùng là thành tựu về căn tính tức là đây là những con người đã khám phá có chính mình khám phá cuộc sống và quyết định với chính mình và chịu trách nhiệm với quyết định của mình đó là thành tựu về căn tính thầy vừa nói ừ, thầy vừa giải thích xong về căn tính xong thì em đang định đặt một cái câu hỏi nhưng mà ừ. có lẽ thầy đã trả lời xong rồi tức là bởi vì em thấy bây giờ các bạn học sinh hoặc là kể cả sinh viên đi thậm ừ. chí là lớn ở tuổi như em chẳng hạn em cũng ừ. gặp rất là nhiều người luôn luôn luôn luôn nhá, hoang mang không biết là mình uh, mình mình thích gì mình ừ. cần gì ừ. thế thì uh, trong trường hợp này thầy có một lời khuyên nào cho cho cho những những người như thế không ạ trước tiên mình nói về nguyên do này ừ. nguyên do nữa không biết gì không thích gì là tại vì sao Chúng ta đang có một cái thế hệ Mà bố mẹ Về vật chất Thì cho đủ thứ Mà về tinh thần thì không cho gì cả Em suy nghĩ thử xem Về vật chất Cho hết tất cả Về tinh thần không cho gì cả Về tinh thần trong đó Cái quyền tự quyết Quyền tự chủ Và quyền tự lập con phải thế này con phải thế kia đi chơi đi nghỉ mát cũng là phải có một cái ừ. quê quyết định của bố mẹ không dám cho con thử không dám cho con tự chủ không à. dám cho con tự quyết từ nhỏ mọi quyết định của bố đều là bố mẹ trong khi vật chất thì rất là đầy đủ nhưng mà tinh thần lại thiếu thốn và em cứ nghĩ thế sang một cái đứa bé mà đi học từ 6 sáng 10 giờ đêm còn thời gian để nó suy ngẫm không để nó biết về chính mình không không biết về chính mình thì làm sao có thể chọn được một ngành nghề chúng ta quay trở lại đó cái tự tri biết về mình thì mới chọn được cái con đường mình đi chứ thực ra đây là cũng là một trong những cái những cái thắc mắc mà bọn em nhận được rất là nhiều những cái thứ mà tâm sự của các bậc làm cha mẹ hay là những các bạn học sinh ấy. Ừ. tại vì cái áp lực từ cái việc mà mình phải hoàn thành cái cực kỳ thi này nó ừ. đã lớn rồi bởi vì đây là một cái kỳ thi mà gần như là quyết định cả đời chẳng hạn rồi em không nói dùng cái từ đấy thì để cho các bạn đỡ áp lực hơn mà thậm chí là người ta vừa phải học như thế cả ngày học từ sáng đến tối rồi lại đi học thêm và ừ. sống trong cái áp lực là cái những cái mong chờ của cha mẹ về một cái về một cái người con có thể thi đỗ à, về một người con có thể làm được việc này việc kia như họ muốn thế nên em nghĩ là các bạn trẻ bây giờ cũng khá là tội nghiệp một số bạn em thấy là bị những cái áp lực này nó bủa vây kinh khủng thì uh, ý kiến theo, theo, theo thầy ý theo, kiến của tôi về chuyện đó như thế theo, nào theo thầy thì các bạn nên làm gì để mà giải tỏa bớt những cái căng thẳng từ phía cá nhân từ phía các bạn học sinh và và một lời khuyên luôn cho các bậc cha mẹ là cha mẹ nên làm gì trong cái giai đoạn mà các bạn chuẩn bị thi cử như thế này uh-huh. chuẩn bị có những cái quyết định um, trọng đại như thế này trong đợi quả thật là nếu mà nói rằng bây giờ một tháng nữa thi cử rồi thì có lẽ sự thay đổi à, ở bậc cha mẹ cực kỳ khó khăn em cũng nghĩ tất cả mọi chuyện nó phải được chuẩn bị từ trước ở đây có thể là một cái thông điệp mà gửi ra cho tất cả các bậc cha mẹ ngoài kia là hãy chuẩn bị ngay từ lúc mà con biết nói nô em biết cái từ cái lứa tuổi mà nó là bốn năm tuổi nó bắt đầu nó nói nô không cái gì nó cũng không <laughs> à, vâng. đó là một cái giai đoạn đứa trẻ nó đang hình thành cái quyền tự chủ của nó mà nếu chúng ta không biết về tâm lý thì chúng ta sẽ thích những đứa con ngoan những đứa con hiền thưa cái nguy hiểm của những đứa con ngoan là những đứa con đã đánh mất chính mình ừ. nó sẽ là một con búp bê nó sẽ là một cái thỏi sáp một cái cục đất sét mềm dẻo để mà bố mẹ nặng theo cái ý muốn của mình mà ý muốn của mình á, đôi khi lại là cái kết quả hay nó đúng hơn là hậu quả của những cái chấn thương nội kết mặc cảm của mình thời xưa mình thời xưa mình mặc cảm tôi năm nay 60 cho nên có thể nói thẳng với bố mẹ những cái điều này không kiên nể ừ. tại vì thế hệ tôi nếu ở tuổi tôi thì có thể cũng đã làm ông bà rồi Vâng. chứ không còn là, là ở làm bố mẹ nữa thì có phải là chúng ta thời xưa mặc cảm nghèo cho nên chúng ta bây giờ muốn con cái phải chúng ta cung phụng chúng bởi bất cứ cái điều kiện vật chất nào nhưng mà đồng thời chúng ta lại quá sợ hãi là con ta chúng ta sẽ nghèo cho nên con phải học cái này con phải học cái kia đẩy con vào những cái trường mà vượt qua cái sức học của nó để bắt nó phải là như vậy phải nghĩa là cố gắng hết mực rồi đến nữa là có cái nhà lớn thì phải có để chỗ để cái piano cho nó sang thì con phải học piano để khách tới con có thể trình diễn gây ấn tượng với khách <laughs> hay bà con nói như vậy thì hơi tàn nhẫn quá không nhất thiết là vì bố mẹ nào cũng vậy vâng. nhưng thầy muốn đẩy tới một cái tôi muốn đẩy tới cái cực đoan để bố mẹ suy nghĩ rằng chúng ta đang sống cho con hay chúng ta thật sự chứ con là cái đứa mà nó tiếp tục sống tiếp những cái giấc mơ thực hiện những cái giấc mơ gian dở của mình mà những giấc mơ đó nó vốn phát xuất từ sự mặc cảm và sợ hãi của một cái thời đói nghèo của mình để suy nghĩ chuyện đó để mà cho thật là sâu sắc về cái chuyện đó để mà giúp cỡ được con em nghĩ là khi mà thầy trao đổi về cái vấn đề này thì có lẽ sẽ là rất là nhiều người sẽ sẽ phải nhìn lại mình một chút nó hơi chạm nó hơi xúc có cảm giác là nó có thể hơi xúc phạm ừ. nhưng mà tới lúc chúng ta phải thẳng thắn tại vì sao à, chúng ta không muốn con của chúng ta có những hành vi tự bại chúng ta không muốn con của chúng ta có hành vi tự hại vâng. và chắc chắn có một cái tự khác mà chúng ta không muốn nữa là tự tử hay tự sát tự bại là có chúng có những hành vi để mà dẫn tới những cái thất bại trong cuộc sống của nó tự hại để làm tổn thương về tinh thần hay là tổn thương về thể xác của nó chẳng hạn nghiện ngập này nọ tự bại chẳng hạn như procrastination Rồi. rất là trì hoãn. trì hoãn tự hại chẳng hạn như là nghiện ngập hay là cắt tay cắt chân và cuối cùng chắc chắn mình không muốn con mình tự sát thì nếu vậy thì phải để cho con cái gì ba cái tự khác là tự quyết tự chủ và tự lập khi con tự quyết tự chủ và tự lập thì chính đó cũng là tự do của con vâng. ừ. ừ. em xin hỏi thầy là với rất là nhiều năm kinh nghiệm thầy làm với ngành giáo dục ở bên Mỹ thì nước Mỹ nó có cái cách định hướng nghề nghiệp nào mình nên tham khảo không ừ. hoặc là các bạn học sinh ở bên đó tại vì em chưa bao giờ em tìm hiểu sâu về ừ đấy thì ừ các bạn học sinh ở bên đó thì các bạn có khác các bạn học sinh ở bên mình về cái việc là định hướng hoặc là các bạn có giống nhau ở việc là hoang mang hay là như thế nào không ở bên ừ. Và bây giờ mình sẽ đi từng bước ha vâng. điều thứ nhất đó là có rất nhiều công cụ phải trả tiền hoặc không trả tiền để mà mình đánh giá bản thân của mình và rất là đơn giản khi nãy chúng ta đã nói tới thì nó đánh giá trên cái hai cái ba cái mà chính mô hình ở Ikigai mà mình nghĩ là nó mới mẻ thật sự cái này nó đã có từ lâu cái khái niệm này có sẵn từ lâu và lúc thầy mới qua Mỹ để mà tức là 30 năm trước để mà học á, là đã có những cái bài trắc nghiệm thứ nhất là sở thích thứ hai sở trường ok tiếng Anh là interest và thứ hai là competence yeah. Dạ. hay là năng lực hoặc là skill yeah. Dạ. hoặc là knowledge đó là SKA tức là là competence uh, knowledge và skill dạ. đó thì phải nó nói sau khi mình trắc nghiệm xong nó sẽ cho mình có những cái sở thích như thế nào ừ. và cái sở thích đó nó sẽ chia ra là tôi thích làm việc với máy tôi thích làm việc với người mà tôi thích làm việc với người số ít hay là làm việc người số nhiều đó là sở thích còn năng lực nó sẽ chia ra những ngành thí dụ khoa học tự nhiên khoa học xã hội những ngành về nhân văn à. rồi mình sẽ phối hợp những cái đó lại với nhau thế như vậy một bên là tôi dịch dùng tiếng Việt luôn à, dùng tiếng Hán Việt luôn để kết hợp lại cho các bạn có mà tôi gọi là ba cái sở là ừ. cái sở thích sở trường còn cái thứ ba mà mô hình mà Ikagi nói tới á, là sở dụng tức là ngành nghề của mình xã hội có dùng được không và mình có dùng được nó không thì sở dụng thì chỉ ừ. cần ba cái đó phối hợp với nhau dạ. rồi đó là một cái cái thứ hai đó tại mỗi trường đại học họ thập và đặc biệt là những cái trường mà gọi là cao đẳng đều có một cái phòng tham vấn và phòng tham vấn đó đó là những chuyên viên hay chuyên gia tham vấn hướng nghiệp ngồi trong đó Được. Vâng. dịch vụ hoàn toàn miễn phí mình vào mình sẽ được đưa các bản để trắc nghiệm trắc nghiệm xong rồi chuyên viên đó sẽ giải thích em như thế này thế này có thể chọn ngành chọn nghề như thế này thế kia và trong đó nguyên cả một cái thư viện mỗi năm cập nhật một lần thư viện bây giờ thì online thời xưa thì in mà thời thầy là in cập nhật hết tất cả nghề mới nhất trong năm đó à. và sẽ có cái dự kiến là sẽ phát ngành đó trong 10 năm nữa và trong sẽ phát triển như thế nào 4 năm năm nữa sẽ phát triển như thế nào thế như vậy trẻ nó mới đủ tri thức để mà nó chọn ngành chọn nghề chứ bây giờ cứ hoang mang đi hỏi ông này bà nọ hay ra sờ đầu rùa ở ngoài văn miếu để hy vọng là vâng. mình chọn ngành chọn nghề đúng không no tất cả phải có tri thức phải có kiến thức thì ở mỹ nó chuẩn bị như vậy ừ. nhưng cái cơ chế nó có tạo điều kiện không nữa việt nam mình á nếu thi là thi thì nay đó là mình còn có thi đại học nó có từng đợt Được. Vâng. cho nên á là thi đợt một mình thi ba bốn trường đợt hai mình thi ba bốn trường Được. Vâng. nhưng mà thời xưa đó là chỉ có cái đợt đó là tất cả trường cùng thi cho nên thi trường này không thi được trường kia là có nhưng không có cái second plan không có kế hoạch dự à, trù okay. nhưng mà kế hoạch dự trù đó vẫn có quá nhạt quá nghèo so với ở Mỹ ở Mỹ năm đầu tiên và thậm chí một số trường năm thứ hai vẫn có quyền không claim major tức là không nói rằng tôi học ngành nào cứ lấy lớp tất cả các lớp để thử nghiệm và ngành chính thì mình sẽ chọn học sau sóc chắc có thể tới năm thứ ba mình mới chọn cái ngành chính tuyên bố chọn và bao giờ cũng có trong một trường nó có nhiều ngành vâng. cho nên á, là có thể chọn major và chọn minor tức là ngành chính và ngành phụ mình vẫn thể chọn được mà không cần phải đi thi qua trường kia ừ. thứ hai là hệ thống chuyển đổi tín chỉ bây giờ thí dụ em đang học trường đại học văn hóa bây giờ em muốn vào sài gòn học đại học em có đem cái tín chỉ của năm đầu học đem qua vào trong học được không no ở bên mỹ khắp nước mỹ nó sẽ đổi tín chỉ cho em em đọc được những lớp lớp lớp này nó tính nó biết trường đó danh tiếng nó tính như vậy nó ok và em học 10 lớp chỉ có cái lớp này không thích hợp thôi 9 lớp kia còn lại em sẽ được miễn bù miễn mấy lớp bên này à. thì phải có cái cơ chế như vậy thì cái việc chọn ngành chọn nghề nó mới dễ dàng chứ điều kế tiếp nữa đó là đầu vào rất dễ đầu ra rất khó dễ theo đó gợi hứng và các em có quyền thử nghiệp chọn ngành chọn nghề này nó nhưng mà đầu ra là bắt đầu anh phục vụ con người anh phục vụ xã hội rồi mà đầu ra anh anh dễ thì anh chết người ta Đà. Dạ. đúng không trong khi Việt Nam các bạn xem thử lại đầu vào dễ hay khó đầu ra dễ hay khó tôi sẽ không trả lời giúp các bạn ừ. về cái câu đó thì như vậy nó phải có cái gì chúng ta thấy có con người phục vụ tức là dịch vụ nó phải có tư liệu tài liệu để cung cấp tức là những cái cuốn sách tài liệu mà cho chúng ta biết các nghề hiện nay đang hot là gì vâng. thậm chí em có thể lên Google search những cái trang cho có những cái trang về nghề nghiệp của chính phủ Mỹ à. của sở giáo dục nó có thể cho các em biết là ngành đó hiện nay thu nhập là bao nhiêu muốn biết nghề đó tiền bao nhiêu cũng có thể học được và khi nãy ngồi dưới kia tôi thấy Spider Room đã có công à, xuất à. bản những cái cuốn sách yeah. Dạ. mà trong đó có mô tả về nghề nghiệp dạ. và mô tả luôn là mỗi ngành lương bắt đầu là bao nhiêu vân vân như vậy rất là tốt đó là những cái tài liệu mà các em cần dạ. nhưng mà cái chuyện nữa là phải có một cái hệ thống học đầu vào dễ đầu ra khó là một cái cái thứ hai là phải có cái hệ thống chuyển đổi tín chỉ bây giờ năm đầu tiên đó mình học gì giáo dục quốc phòng ừ, mình dạ. học về triết mắc lê đó. Dạ. mình học rất nhiều thứ và trường nào cũng dạy vậy nhưng lại không thể chuyển đổi được đúng rồi đúng không dạ. Đáng là cái năm đầu tiên tất cả đều dạy giống nhau thì chuyển đổi tôi bây giờ tới năm thứ hai tôi không muốn học trường đó thì tôi đã học cũng như cái căn bản năm đầu rồi thì cho tôi miễn năm đầu đi lại bắt học lại ừ. thì như vậy thì rõ ràng là mình làm khó con em của mình vậy thì các bạn là lớp ừ, 10 hay lớp 11 chẳng hạn ở bên đấy um, tương đương với cả bên độ tuổi ở bên đấy chẳng hạn thì các bạn đã có những cái lựa chọn thầy thầy thì các bạn đã có những lựa chọn um, như thế nào thầy vâng có những cái gia thì thì cái sự lựa chọn của các em nó cũng đa dạng như bên mình thôi à. thứ nhất là có những cái gia đình truyền thống à. bố mẹ là bác sĩ rất là giỏi thì con cái nó không thích đi cái ngành đó à. đó đương nhiên thứ hai cái ảnh hưởng của cái quyết định ngành nghề của chúng ta là gì đó là chúng ta cảm hứng từ nhỏ tới lớn một ông bác một ông cậu hay là một cái diễn viên đóng một cái vai gì đó và chúng ta thấy được cái ngành nghề đó là chúng ta cảm thấy rất là thích thú thì chúng ta cũng có thiên hướng đó cho nên bên mỹ có cái ngày gọi là dẫn con tới sở làm đó em có biết ngày đó ừ em có ừ thì đó để mà dẫn con chúng ta có thể dẫn con tới cái chỗ chúng ta làm việc để con cái chúng ta có cái trải nghiệm biết bố mẹ nó đang làm nghề gì cực khổ như thế nào và cái chuyện là để nó biết là đi làm là như vậy đó và nó bắt đầu giới thiệu nó vào việc chọn ngành và chọn nghề <coughs> kế tiếp nữa là mấy mấy một mấy hai nó có những cái đó không và cái việc mà thiên hướng chọn ngành chọn nghề đó nó có ừ. nhưng một số bạn rất là thoải mái quan trọng là học cho giỏi rồi vâng. và xong nó sẽ vào đại học một hai năm đầu nó sẽ thử nghiệm qua các lớp và từ đó nó sẽ chọn ngành học em nghĩ ờ, đấy là một cái lời khuyên khá là chính xác của thầy cho cũng như các bạn học lớp 10, lớp 11 đang chuẩn bị những từng bước từng bước một để lên lớp 12 để bắt đầu vào các kỳ vào các kỳ thi kỳ thi trước mắt ấy. Việc đầu tiên là mình nên học cho giỏi đã. Ừ. Nên cố gắng hoàn thiện những cái những cái lớp mà mình phải tham gia những cái môn học mà mình cần phải hệ thống lại là như thế nào nữa thì đấy cũng là một cái mà các bạn cần phải lưu ý còn một cái nữa là nói về vấn đề học cho giỏi đó ừ, các đúng. Vâng. em hãy bỏ cái ý tưởng học cho giỏi là học nhiều được cao điểm đi đúng ạ cao điểm chưa chắc là học giỏi học giỏi một môn nào đó có nghĩa là mình đam mê cái môn đó tới mức đó là mình cảm thấy hình như thầy cô giảng cái này chưa đạt mình về mình thử kiếm sách đọc thêm coi vâng. và bây giờ rất là tốt sách dịch sách tiếng anh sách gì đó là gần như là rất là nhiều đọc không kịp không hết phải đọc trong cái ngành nghề đó để mình xem coi là thực sự cái kiến thức ngoài kia nếu mà thầy cô không cập nhật á sẽ còn thua mình nữa hôm vừa rồi tôi mới tư vấn mấy bạn tôi nói có bao giờ có bao giờ các em học để vượt thầy cô ngay khi con đang đang còn học trung học không ừ. các em há hốc một nói làm sao vượt được các em không biết là kiến thức của thầy cô trong cái thời đại nếu chị học từ đại học sư phạm ra từ một cái cử nhân nào đó ra chưa chắc bằng các em nếu các em có một cái niềm đam mê mãnh liệt mà các em học sách vở ngoài kia internet Khan Academy vâng. vân vân tất cả Coursera Coursera Udemy nhiều thứ lắm các em học cái kiến thức của em sẽ hơn thầy cô và như vậy đó học là với cái tâm trạng như vậy cho nên học giỏi là học như vậy ừ. chứ không phải và hiểu được cái mạch lạc nối kết với nhau đầu tiên là gì chúng ta có data các biết data Dạ. Việt Nam là dịch là gì dữ liệu kiện dữ liệu dữ liệu phải không rồi khi data mà nó kết hợp với nhau chúng ta có gì thông tin vâng. khi thông tin kết hợp với nhau mà nó trở thành một cái khung trong khung nhận thức của chúng ta chúng ta có kiến thức ừ. từ kiến thức kết hợp với trải nghiệm của chúng ta nó trở thành tri thức của chúng ta ừ. tri thức xong rồi kết hợp với sự trầm tư suy nghĩ về đời sống thân phận con người gì đó những cái triết học chúng ta sẽ có trí tuệ Ờ. và cái đích cao cuối cùng của tri thức của cái hành trình của đó đó uh, knowledge là tiến tới wisdom là trí tuệ thế còn đừng có nghĩa là tôi có thể kể văn vách uh, thủ đô của uh, năm nước uh, châu phi vân vân cái đó chỉ mới ở mức thông tin thôi thông tin phải biến thành kiến thức kiến thức phải biến thành tri thức và tri thức phải biến thành trí tuệ Ừ, vâng. và chấp nhận như vậy và học là phải học như vậy cho nên học giỏi là học như vậy chứ không phải học giỏi là có thể trở thành cái máy thuộc lòng tại vì bây giờ Google ra có hết cần gì phải học nữa ừ. Ừ, hoặc mai mốt mình gắn cái thành cyborg gắn cái chip vào trong đầu nhớ hết <laughs> cần gì phải học nữa sẽ có sẽ có một ngày tương lai như thế chẳng hạn thì vâng chắc cũng... chắn ừ. vâng chắc chắn đó thì mình phải chuẩn bị trước vâng. cái đó um, em có một thêm một câu hỏi là về cái việc chọn ngành chọn nghề thí dụ như có rất là nhiều bạn là trong cái à, bắt đầu đến lớp 12 các bạn chọn không thi đại học nữa ừ. các bạn chọn học cao đẳng hoặc là chọn một cái học nghề nào đó để các ừ. bạn đi theo thì thầy thầy thầy đã hướng đi đấy như thế nào điều quan trọng các em có thấy được cái đam mê của mình với ngành nghề đó không điều quan trọng là các em thấy rằng đây là một cái mục tiêu và một cái đi với một cái kế hoạch hữu hiệu để có thể bảo đảm cho đời sống của mình ít nhất về mặt kinh tế hay không vâng. tức là các yếu tố về đam mê tri thức và vấn đề kinh tế tức là sở trường sở thích và sở dụng có đáp ứng được hay không vâng. còn cái chuyện đó là không có nghề nào hèn chỉ có người hèn mà thôi không có nghề nào hèn chỉ có người hèn mà thôi cho nên có bỏ ngang đi học cũng không sao cả tôi có một người bạn vì hoàn cảnh gia đình tức là năm nay cũng là 61 tuổi trước kia anh ta vì hoàn cảnh gia đình anh ta bỏ ngang và anh ta đi học qua một cái trung học và học nghề hàng nhưng mà sau đó rất là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 ngành nghề nào mà mình cảm thấy hạnh phúc nhất cảm thấy tài năng của mình được bộc lộ nhiều nhất và dĩ nhiên nếu kiếm tiền được nhất nhiều nhất thì cũng tốt thôi đâu có gì xấu xa trong chuyện đó vâng. đó em rất thích là cái phần mà thầy nói về đây là cái thời đại của tự học và ừ. em cũng quan điểm cái đấy là cái việc ừ, cái quan điểm cá nhân của em thì em nghĩ là việc tự học là cái hành trình học tập này nó phải kéo dài đến gần như là cả đời chứ ừ. không phải là mình học xong mấy năm đại học mình bắt đầu đi làm mình bắt đầu quên mất cái việc tự học uh-huh. của ừ. mình bởi vì ngay cả khi mà em đi làm đây em uh-huh. thấy là kiến thức mình nhiều khi nó vẫn còn rất là nhiều lồng hồng uh và cái việc mà mình mài sắc những cái cái cái cái cái việc tự học này của mình khiến cho mình là có đam mê nhiều hơn với công việc ấy. Ừ. em em em em đồng ý em em đồng ý. thế thì à, rất là chính, mong các bạn chính vì vậy có những cái xin lỗi các lời dạ. bác chính vì vậy có những ngành mà hiện bây giờ mình gọi là service learning này có những ngành gọi là dạy tích hợp này dạ. có có những cái phương pháp học như là về gọi là project based learning này học theo dự án này chính là để đáp ứng cái thực tế là vậy thời xưa chúng ta học các môn riêng lẻ với nhau rồi khi học ra trường thì chúng ta lại phải cố gắng áp dụng lại bây giờ ngay từ trung học đã có những cái bộ môn thích hợp hợp có bộ môn service learning có nghĩa là học để phục vụ cộng đồng dạ. làm những cái đề án phục vụ cộng đồng xin lỗi một cái đề án thí dụ bây giờ xây dựng một cái thư viện cho cộng đồng các em phải tính gì phải có khả năng về tài chính dạ. tính toán về tài chính ngân sách đúng không ạ đúng ạ thứ hai á, là phải có về cái kiến thức về phân loại thư viện các loại sách như thế nào thứ ba nữa đó là đánh giá chất lượng sách vở như thế nào thứ tư là đi vận động về hành tránh của những người thì cái đó là một hình thức ngoại giao và quản lý công vâng. đó tất cả những cái đó tổng hợp để làm thành cái đó là project base tức là học theo dự án và như vậy giống như bây giờ em ra em làm một công việc gì thì cũng em phải tổng hợp kiến thức từ nhiều cái đúng không? chứ đâu có thể nào lấy từ một cái bộ môn mà ra được cho nên cái mà gọi là dạy tích hợp là nó để đi trở lại đúng với cái thực tế của đời sống và nói với các bạn như thế này tôi vì một số cái nguyên do mà năm 1980 tức là thời đó là chắc một số bạn theo theo dõi chương trình của mình lúc đó còn chưa sinh ra nữa <laughs> vâng thì á, là tôi không đi thi và ba bốn năm sau tôi mới là đi thi trung học tôi được biết bây giờ thì cũng có tình trạng như vậy cho nên có những chuyện mà mình trì hoãn một hai năm thậm chí bên Mỹ còn có chuyện đi gap year nữa mà gap year ờ, đúng rồi đi du lịch để mà trưởng thành tự chủ tự quyết vân vân rồi khi đó quay trở lại học với một cái tâm thế mới với một cái sức sống mới và mới một cái đam mê mới thì khi đó thực sự mới là trở thành một người học suốt đời đó cho nên đừng có quan trọng hóa quá và nói với các bạn điều này các bạn tự hào ở Việt Nam các bạn thí dụ như tự hào học xuất thân từ một số trường trung học danh tiếng nhưng mà khi các bạn đã làm 10 năm 20 năm rồi không ai hỏi tới là em tốt nghiệp trường trung học nào vậy hay là lớp 11 em có phải em có một con con 6 điểm 7 điểm phải không không ai trả lời hỏi chuyện đó và ngay cả bây giờ các bạn tiến sĩ người ta cũng thậm chí người ta cũng không hỏi là anh lấy bằng tiến sĩ đâu mà vấn đề là anh sau khi có bằng tiến sĩ anh đã đóng góp cho cuộc sống như thế nào vâng. ở bên Mỹ có một cái điều mà thầy vẫn làm tại thầy tư vấn cho phụ huynh và học sinh rất là nhiều ở tại vì 6 năm cuối là tôi ờ, làm ở một cái trường trung học làm chuyên gia tâm lý sở giáo dục điều về làm ở trung học thì tôi nói với các em á, là đừng vội vào trường trung học danh tiếng nhất đừng vội vào trường đại học danh tiếng nhất mà hãy xem cái đích cuối cùng của mình là trường nào đã ừ. thì á, cái trường cuối cùng mình ra đó thí dụ nếu quyết định là sẽ ngưng là ở bằng tiến sĩ thì cái trường và cuối cùng mà mình làm tiến sĩ mới là trường quan trọng nhất à. tại họ nhìn là họ nhìn cái cuối cùng nhìn cái cv là nhìn cuối cùng thế bây giờ em học trường mầm non danh tiếng nhất Hà Nội có ai là cái CV hỏi em học trường mầm non kỳ đó trường danh tiếng quá à. <laughs> xem lại cái lịch sử như vậy vâng. nhưng mà nếu chỉ dừng lại cử nhân thì cái trường đại học 4 năm đó phải là trường tốt vâng. đó cho nên cái việc vấn đề chọn trường chắc chắc là hôm nào mình nói cái chuyện chọn trường nó liên quan tới cái chuyện đó đi nói về việc uh ừ -huh. ok rồi um, um, bây giờ cũng đã đến những cái phần cuối của cái ờ, buổi talk show ngày hôm nay rồi ừ. thì uh, em sẽ em có thu thập ở đây một số những câu hỏi từ các bạn học sinh những người trẻ uh-huh. và câu trả lời của một số những câu hỏi đặt ra của phụ huynh nữa uh-huh. thì em sẽ đặt một hai câu hỏi để nhờ thầy giải đáp tư vấn dùm các bạn ừ. ví uh-huh. đây là một bạn đã gửi cho cho bọn em như thế này sau khi lên đại học và thấy không hợp với ngành đã chọn thì em quyết định về nhà và ôn thi lại vào kinh tế ừ. thế nhưng mà phải đối mặt với cả lời nói nặng nhẹ từ hàng xóm người thân thì tự nhiên đang học trường ngon lành lại nghỉ thì giờ thì không biết về thì không biết là đậu vào cái gì nữa ừ. chắc là học ở trên đấy rốt quá không theo được nên là bị uh-huh. bị đuổi mới thấy tí khó khăn thôi mà đã bỏ rồi ừ. thì họ đâu biết là em đã phải chịu những áp lực gì và em phải làm thế nào để người lớn ở trong nhà hiểu được những cái quyết định của em ừ. đầu tiên thì chắc chắn là phải thu thập đủ thông tin viết sẵn một cái bài luận để mà biện hộ cho quan điểm của mình ừ. rồi xong sẽ yêu cầu bố mẹ hoặc là những người trong gia đình xin cho một buổi để trình bày cho nó rõ ràng với từ sự thành tâm và chân thật của mình để cho thuyết phục bố mẹ nhưng bố mẹ không hiểu hay là không chấp nhận nhiều khi hiểu mà không chấp nhận thì vì tự ái vì sợ quê mặt với hàng xóm xấu hổ với bạn bè thì đó là việc của bố mẹ đó là chuyện của bố mẹ chứ không phải chuyện của mình em thế giới này chỉ dành cho những người tự tin vào chính mình những người quyết tâm đi trên cái con đường của chính mình đi lên nên nhớ tổng thống obama chẳng hạn xuất thân ngay cả bố mẹ ly dị nghèo vân vân mà ông ta đi lên được tới mức làm tổng thống một cái đất nước như là hoa kỳ nó là cái con đường của phải là tự tin vào chính mình ừ. phải có những cái giá trị cốt lõi mà mình tin cho nên tôi không dám dùng một cái câu của của trong thánh kinh dạ. nó rất là nặng <laughs> câu đó để mà nói rằng có ai bàn ra tán vào thì chúng ta vẫn phải vững vàng đoàn lạc đà cứ đi chúng ta phải vững vàng trên hành trình của mình bố mẹ không thông hiểu đó thì mình đừng có buồn hay là căm giận hay là phẫn hận mà đều phải hiểu rằng mỗi người chỉ có thể hiểu một vấn đề tới một cái chừng mức nào đó thôi có thể năm 10 năm sau bố mẹ sẽ hiểu thuyết phục trở lại nhưng mà điều đó thì nó quả thật là tôi biết em đang gặp một cái địa hoàn cảnh rơi vào hoàn cảnh rất là khó khăn yeah. Dạ. khi bị áp lực hàng xóm rồi như vậy quan trọng là người thân thôi em ạ người thân mà nếu mà người thân không hiểu thì có một người trong đời sống của mình hiểu mình là đã quý giá lắm rồi chúng ta có một cái sai lầm và cái này nói ra thì có thể nhiều người hơi sót là chúng ta cứ nghĩ rằng người thân trong ngoặc kép tức là những người có liên hệ máu huyết với chúng ta hay là những người đã ký kết với chúng ta một cái bản giao ước xã hội gọi là hôn nhân hay gì đó dạ. thì hiểu chúng ta thì chúng ta mới hạnh phúc còn không hiểu chúng ta thì chúng ta đau khổ thưa không điều đó không nhất thiết là những người đó là những người hiểu chúng ta nhất những người hiểu chúng ta nhất nhiều khi lại là một người bạn nào đó một đứa học trò nào đó một thầy cô nào đó em rất đồng ý em đồng ý cho nên là đừng nghĩ rằng là vợ chúng ta <laughs> phải hiểu chúng ta nhất hay là bố mẹ chúng ta phải hiểu chúng ta nhất không ừ. no và Chỉ kỷ nhiều khi không đến từ người trong gia đình đúng rồi và điều đó không có gì sai cả tôi vẫn thương bố mẹ tôi rất là nhiều nhưng mà tôi biết là bố mẹ tôi chỉ hiểu tôi được ví dụ ba chục bốn phần trăm nhưng mà những cái đó là quý lắm rồi à. hiểu được chừng nào mình quý chừng đó và mình chỉ chia sẻ với nó tại vì sao có một tâm lý lúc nhỏ chúng ta chơi với bạn bè mấy đứa nhỏ tới không biết bách có nhớ thời tiểu học không chúng ta có thể chơi với nhau ngủ cùng nhau tất cả gì cũng chia sẻ với nhau một cái kem cũng mút rồi đưa qua <laughs> biết thằng à, nhỏ kia mút chúng ta cứ có một cái tâm trạng là một cái người mà thông hiểu phải là chia sẻ chúng ta trăm phần trăm nốt thật sự không có cái chuyện đó mỗi người hiểu chúng ta một cái lát cắt của chúng ta là quý lắm rồi và trân trọng cái người đó rồi, vẫn trân trọng với người đó nhưng mà cuộc sống của chúng ta mới nghe thì có vẻ rất là cô đơn nhưng mà không sao không sao chúng ta cứ đi tiếp mỗi người hiểu chúng ta một phần hãy trân trọng cái điều đó và em cũng quan điểm là dần dần chúng ta đều có những cái sự thay đổi ngay cả cha mẹ của mình cũng sẽ thay đổi theo thời gian ừ những cái suy nghĩ của họ lúc này họ nghĩ là đúng thì vì sau một thời gian họ nghĩ lại và nhìn lại các con đường mà con cái mình phải trải qua uh-huh. thì họ sẽ thấy là ừ có khi cái thời để mình áp đặt như thế lại sai chẳng hạn thì từ kể cả hai phía từ phía bạn đó vẫn là kể cả gia đình ừ. đều phải có những cái cuộc trao đổi quan trọng là mình phải trao đổi ừ. quan trọng là mình phải nói chuyện chứ không thì mình cứ giữ những cái thứ đấy ở trong lòng thì nó đến đến một ngày nào đó nó không quá mức chịu đựng của mình uh-huh. nó bùng lên thành là một cái thứ rất là khác Việt Nam á có cái á, là nói rằng là nó lời nói phải củ cải cục nghe Đúng nhưng mà xin thưa là nhiều khi nó <laughs> không phải là vẫn không phải là củ cải ừ. cho nên không phải nhất thiết là nghe nhưng mà khi bố mẹ người thân người yêu của chúng ta nói về giới trẻ phải nói về người yêu hàng xóm bà con cô bác gì đó mà không hiểu khăng khăng không muốn chấp nhận mặc dù đã hiểu đó thì phải xem họ phát xuất từ những sợ hãi nào từ những cái cảm xúc nào à. những cảm xúc đó nhiều khi là do một cái chấn thương hay là một nội kết trong quá khứ cho nên khiến cho họ sợ quá sợ để chấp nhận một cái thực trạng hoặc chấp nhận một cái viễn cảnh mà chúng ta muốn cho họ thấy thì dạ. trong trường hợp đó hiểu để mà thương dạ. và giúp họ chữa lành những cái chấn thương đó để họ có thể chấp nhận được chúng ta và cái tiến trình đó không phải là tiến trình một sớm một chiều hãy kiên nhẫn là phải thương yêu hiểu rằng bố mẹ chúng ta sống vào một cái thời đại khác và có những nỗi khổ tâm mà đôi khi để lại những cái chấn thương trong tâm hồn của họ cho nên hiểu để mà thương để giúp họ chuyển hóa ừ. rất là hay em còn một câu hỏi cuối cùng đến từ một vị phụ huynh thì bác có hỏi như thế này nuôi con lớn đến bây giờ thì tôi nghĩ mình đã đủ hiểu tính cách của con nên muốn hướng cháu theo ngành mình chọn. Ra trường cũng không lo thất nghiệp vì đã có gia đình đã hỗ trợ. Nếu cho con học theo ngành con thích thì cũng không chắc thì 1-2 năm sau con còn thích không. Cơ hội việc làm cũng không được đảm bảo. Con đã phản đối bằng cách là chiến tranh lạnh với tôi trong suốt thời gian qua nhưng mà tôi vẫn tin rằng cái quyết định của mình là đúng. Uh-huh. Vậy thì tôi nên làm thế nào để thuyết phục con nghe theo mình đây? Thuyết phục thì có nhiều thứ và tôi có thể chỉ cho vị phụ huynh này chẳng hạn như đưa cung cấp tài liệu cung cấp những cái tài liệu ừ. về sự thành công của ngành nghề đó yeah. Dạ. dẫn con đi gặp những cái người mà thành công trong ngành nghề đó để cho con thấy vân vân và tiếp tục kiên nhẫn trao đổi với con nhưng mà tôi sẽ không khuyến khích về cái chuyện đó là tại vì thực sự đó cái mà chúng ta tin là đúng chắc gì đã đúng trong vòng những năm kế tiếp như tôi chúng ta nói ở Việt Nam này rất thiếu những cái thông tin về ngành nghề cho nên thứ hai nữa chúng ta đã phủ nhận cái ý chí tự do của mỗi con người cái điều này nghe có vẻ triết học nhưng mà thật sự các bạn hãy nhìn lại cái điều mà tôi vẫn chia sẻ với phụ huynh đó xin các bác các chú và thầm tôi năm nay 60 xin các anh chị nhớ một điều thời xưa chúng ta đã khao khát độc lập tự do hạnh phúc như thế nào <laughs> dùng cái cái khái niệm của em khi nãy em nói đó bách dạ. là có độc lập mới có tự do, có tự do hạnh phúc. Có nhớ tới thời xưa chúng ta đã bị áp bức như thế nào <clears throat> trong gia đình, tức là ông bà của mấy đứa con của chúng ta để chúng ta khao khát sự độc lập như thế nào. Tại sao khi chúng ta trước khi chúng ta khao khát độc lập tự do hạnh phúc vậy bây giờ chúng ta lại tước bỏ cái đó của con cái. Và thật sự chúng ta có hiểu hết những cái ngành thí dụ như bây giờ nó muốn chơi thành một uh, họa sĩ nó muốn là họa sĩ thì chúng ta sẽ thấy ngay là họa sĩ đó là có thể là nghèo sống nghèo bây giờ mình cũng đầu cũng vậy những người văn học nghệ thuật là nghèo xin lỗi không chắc chưa chắc chưa chắc <laughs> nếu mà là, là bửu y là đỗ quang em là lê bá đảng thì thành thật mà nói là những cái bậc đại gia thường cấp thường thường không thể nào mua nổi bức tranh của họ đâu đó cho nên là chưa chắc những nghề mà mình cho truyền thống là nghèo điều thứ hai đúng tuổi trẻ nó có sự thay đổi thì có một cách định hướng là như thế này là có những cái trường những cái bộ môn mà mình học á nó sẽ cho ra nhiều ngành đừng có nghĩ là chỉ có một ngành nó ra một nghề Được. Dạ. mà có những ngành nó sẽ cho ra nhiều nghề khác nhau Được. Dạ. thì học những ngành mà sẽ cho ra nhiều nghề cái sự chọn lựa nó sẽ cao hơn dạ. đó là như vậy và cũng cho con thấy thí dụ ngay cả ngành y nó cũng rất là rộng thí dụ bác sĩ thú y bác sĩ thú y nếu mà muốn kết hợp là tôi rất thích chó mèo và tôi thích chăm sóc thú vật ờ, chăm sóc thú vật và tôi lại cũng có một chút kiến thức về sinh học ừ. mà bố mẹ là muốn bảo đảm về tài chính thì cho con thử xem cho nó thăm dò nghề thú y Đấy. Dạ. với điều quan trọng là cho con thử nghiệm nhưng mà tôi nói trong một cái hệ thống giáo dục như Việt Nam thì nó sẽ khó khăn Đấy. Dạ. là tại vì á, nửa chừng không thay đổi được rồi nhưng mà chúng ta hãy nghĩ như thế này 2 năm đời người rất là ngắn ngủi và các gia đình này rõ ràng bà mẹ nói là tôi cũng không lo về vấn đề tài chính <laughs> <laughs> tại vì tôi không thể lo vấn đề tài chính thì còn sợ gì nữa hai năm mà nó thấy không còn thích hợp ngày nào đó khi nó quay trở lại nó học cái ngành khác á, thì nó sẽ có tinh thần trách nhiệm hơn dạ. mình dám thử nghiệm cái chuyện đó không tại vì có một cái điều đau đớn mà xin các bậc phụ huynh nhớ cho những cái xung đột của bố mẹ khi bố mẹ trở về già đó với con cái đôi khi nó phát xuất từ thời teenager tuổi thiếu niên cũng đối tuổi teen mà những cái mâu thuẫn những cái khác biệt không giải quyết dẫn đến mâu thuẫn những mâu thuẫn không giải quyết dẫn đến xung đột và cái xung đột âm ỉ đó khiến cho bố mẹ con cái cứ có một cái cuộc chiến tranh lạnh kéo dài cho tới khi con nó 40 tuổi mình sáu bảy chục tuổi về già cần cái sự nương tựa tinh thần chứ không nói là vật chất vào con cái sự đồng cảm để con mình có thể chạy về ôm mẹ rồi ôi con thương mẹ lắm vân vân mình không có chỉ vì những cái mình nghĩ là mày phải thế này mới tốt mày phải thế kia mới tốt trong cái thời đó tuổi teen tại sao không hỗ trợ con ừ. tại sao không hỗ trợ con tại sao không đối thoại với con và có cái sự nhân nhượng có một câu có một cái chapter trong cái bộ dạy con trong hoang ma mà bách khi nãy có nhắc tới những cái mà thành quả của cá nhân thầy đó cá nhân tôi thì trong đó tôi có một cái chương là à, cái gì cái chương nói về bố mẹ helicopter đó là một thành ngữ của mỹ là bố mẹ giống như trực thăng, trực thăng. cứ bay vần vũ trên đầu của đứa con cho nên đối với những cái bậc cha mẹ như vậy á, tôi mới nói rằng tôi xin các bố mẹ hãy lùi lại cho con lớn và cái chương đó đó là tôi viết lấy tên là che khuất bầu trời che khuất bầu trời và thưa như thế này nó phát sinh từ một câu chuyện tôi quen một gia đình là ông bố rất là giỏi dạ. ông bố rất là giỏi và đứa con á, thì nó lớn lên nó là phát ngang nó không học hành tới đâu hết nó cuối cùng đi làm công nhân rồi bây giờ nó đi kèm đi chụp hình rồi vân vân nó sống nhưng mà nó tự lập về kinh tế nó sống cuộc sống hạnh phúc riêng nhưng mà ông bố có cái đau đớn là mình học giả và sao con mình không đi tiếp con đường học giả ừ. có lần nói chuyện khi mà những cái năm đầu đại học cuối cùng nói nó nói gì em biết không nó nói là bố như là một cái cây đại thụ che mất ánh sáng của con con không biết con vươn lên rồi cuối cùng đó cuối cùng vẫn là phụ bóng cái đời con bố quyết định tất cả mọi chuyện rồi vân vân cho nên là đó là hình thức phản kháng và nó ở mỹ nó phản kháng như vậy đó cho nên ở chuyện đó là gia đình người việt nam mỹ cho nên tôi viết cái chương đó tôi lấy tựa là che khuất bầu trời chúng ta muốn làm cây cao bóng cả để cho con nó được khỏi nắng khỏi mưa nhưng mà đâu có biết rằng chúng ta chặn nguyên cả bầu trời vậy thì nó làm sao nó sẽ trở thành cây đại thụ trong tương lai nữa hãy lùi lại hãy để cho con lớn và dám liều tại vì có một câu của một anh bạn mà đi bộ từ bắc ra nam để vận động à, lập là tủ sách nông thôn đó, dạ, nguyễn dạ, quang thạch đó tôi rất là thích câu này và tôi nghĩ là phải ghi vào tất cả trong mỗi gia đình bố mẹ muốn con là đại bàng thì đừng nuôi con như nuôi gà công nghiệp đừng oh. nuôi con như nuôi gà vâng, em và tôi thêm chữ công nghiệp vào <laughs> đó là dạ như vâng. vậy muốn con thịt đại bàng thì đừng nuôi con như nuôi gà đúng không ạ vâng rồi ờ. ừ. hôm nay rất là vui được ừ, mình được làm số talk show đầu tiên và em em nghĩ là bản thân em khi mà em nói chuyện với thầy xong thì em cũng có rất là nhiều suy nghĩ về cái việc định hướng nuôi dạy con cái như như thế nào cũng như là cân nhắc nặng nhẹ cho những cái quyết định của mình uh-huh. thì uh, rất là hy vọng các bạn um, khán thính giả của chương trình để tâm lý học dẫn đường có thể có những cái bài học bổ ích trong chương trình ngày hôm nay thì rất là cảm ơn thầy Lê Nguyên Phương đã đến tham gia talk show và chúng ta sẽ còn những cái talk show tiếp theo đây uh-huh. và để kết thúc cái chương trình này thì thầy có muốn gửi một lời nào đó cho đến các bạn khán thính giả của chương trình không ạ? Ừ. Cảm ơn trước tiên thì cảm ơn bác cảm ơn chương trình à, để tâm lý học dẫn đường và trong cái à, talk show của Spider Room công ty Spider Room nếu mà có một cái lời chia sẻ lại để tôi không dám là nhắn nhủ tôi không dám gọi đó là bài học nhưng mà cái chia sẻ của một người đã từng thất bại nhiều và vẫn còn tiếp tục thất bại thì tôi chia sẻ với các bạn như thế này hãy tự tin vào chính mình à, và cái tự tin đó nó hỏi đòi hỏi là hãy tự quyết định cho bản thân mình và cái quyết định cho bản thân mình nó đòi hỏi là hãy tự nhận trách nhiệm với chính mình mình quyết định sai quyết định đúng mình sẽ tự chịu trách nhiệm và nói với bố mẹ mình con quyết định đó con sẽ chịu trách nhiệm và như vậy với cái sự can đảm đó các bạn sẽ thành công trong cuộc sống chắc chắn sẽ thành công trong cuộc sống và thất bại chỉ là một cái vấp chân một cục đá có thể trầy đầu gối này nọ vân vân nhưng mà cái điều rất quý các bạn sẽ học được rất nhiều qua những cái thất bại của mình người ta ít học được nhiều từ những thành công đâu học từ thất bại mới là cái điều quý giá nhất và vâng chúc các bạn nhân mùa thi này đạt được nhiều cái thành tựu trong cái hành trình không chỉ là một thành viên sản xuất trong xã hội mà hành trình làm người của chúng ta. Rồi, cảm ơn tất cả quý khán giả của chương trình để tâm lý học dẫn đường của Spider Room.